ba thằng la li và đa tư lò vì ta ta ya đa đu đa ta tờ hay lu mò tí nhà thầy nơi như chi ô mơ ở như ô lằng nhà ơi tư lằng tư tư ni đồ lô xa phong như tò mơ chè nê mì chè ta ta lằng tư tư ni chè tờ hay lu căng ở cứ

cha đồ gia cha mi mằng lôi hi chi tơ trồng mô sư cha chi sư vô loa mô ừ tiếng mà nhưng nhớ nó tọt con <laughs>